Xin chào tất cả các bạn! Chào mừng các em đến với buổi học thử của khóa học chạy văn 2K8 Đã có bạn nào có mặt tại buổi học thử này rồi thì bình luận cho chị biết với nhá Rồi, xin chào các em! Ừ, chúng mình có lẽ rất là mong chờ để tham gia buổi học ngày hôm nay đúng không? Thế thì bạn nào đã vào học rồi thì bình luận họ và tên này, đồng ý chưa ạ? Bình luận cho chị biết, gửi lời chào đến chị như một cách để chúng ta đã điểm danh tham gia buổi học này nhé. À, rất là nhanh chóng. Xin chào Mai Anh nha. Rồi, xin chào Ánh Hà. Không biết là chị có đọc đúng tên em không? Xin chào Phương Trinh. Ừ, Thùy Anh nữa này. Rồi, Huyền Diệu đúng không em? Xin chào tất cả các bạn nha. Rồi, xin chào Tường Vi. Ồ, ở đây chị có gặp lại các bạn mà đã thi thử ở trong đợt vừa rồi đấy. Ừ, xin chào Tuyết Như nhá. Xin chào uh, xin chào Hana Kim nha. À rồi chị thấy bạn Lê Thư này, bạn Nguyễn Tú Ồ rất là đông đảo các bạn đã có mặt tại đây ừ, Các bạn thân mến Khóa học chạy văn đang là một khóa học đang rất là hot và được nhiều bạn quan tâm Thế nhưng chúng ta sẽ rất là khó để đưa ra quyết định cũng như là còn nhiều những cái băn khoăn Nên chị tổ chức buổi học thử này như là một cái cách để các em thử trải nghiệm cách học ở trong khóa học chạy văn xem là có phù hợp với bản thân mình không và quan trọng hơn là chúng ta cũng thấy được cái không khí ngày thi đang đến rất là gần rồi các em ạ bởi vì khóa học chạy văn có thể nói là bắt đầu khởi động từ hôm nay đi đúng không đấy thế là thế là không khí thi cử của chúng ta đã đến rất gần rồi Chủ nhật tuần này là khai giảng khóa chạy văn và ta cứ học liên tục liên tục cho đến lúc chúng mình thi. Ừ, đấy, thế nên là còn bất cứ những cái băn khoăn nào hoặc là em còn muốn giải đáp điều gì liên quan đến khóa học này nữa thì hãy bình luận tại đây nhá. Và cũng hãy theo dõi thật là kỹ buổi học ngày hôm nay để mà quan trọng nhất là các bạn có được một cái cách học đúng không? Đấy, rồi là chúng ta cũng tự áp dụng được trong quá trình mình ôn thi nữa. Còn nếu như quá trình mình tự ôn chưa đạt được kết quả chưa thấy được những cái kết quả khả quan còn quá nhiều những cái trông gai thì hãy đăng ký ngay khóa học này nhá nhớ chưa đấy vậy thì khóa học này có gì để mà chị uh, thôi thúc các bạn như vậy để mà chị giới thiệu với các bạn như vậy thì uh, trong khuôn khổ một buổi học thử này tất nhiên là chúng ta sẽ không thể nào học hết các nội dung ở trong khóa học rồi nhưng các bạn hình dung như thế này giúp chị nhé khóa học chạy văn của chúng ta với mục tiêu là tổng ôn lại toàn bộ kiến thức môn văn để đi thi vào 10. Thế nên chúng ta sẽ học từ những cái kiến thức trọng tâm nhất nhá, bao gồm là kiến thức nền các tác phẩm. Đồng ý không? Và ta học hết các tác phẩm nhá. Nhớ chưa ạ? Chúng ta học hết các tác phẩm hiện đại từ kỳ 1 đến kỳ 2, từ thơ cho đến văn xuôi và chúng ta sẽ học các tác phẩm thơ trước. Xong rồi là học các tác phẩm truyện Đấy, nhá, đồng ý chưa? Xong rồi là chúng ta học các tác phẩm truyện Học xong về tác phẩm rồi thì làm thế nào để vận dụng những kiến thức tác phẩm đấy? Chúng ta viết được thành một đoạn văn hoặc là viết được thành một bài văn để còn đem đi thi. Bởi vì đề thi đâu có yêu cầu là mình trình bày ra dàn ý đâu. Đề thi yêu cầu mình viết thành bài, thành đoạn cơ, đúng không? Thế nên chuyên đề thứ hai của chúng mình là sẽ học về phương pháp. Nhá, đồng ý chưa? Phương pháp để viết nghị luận văn học này. Phương pháp để viết nghị luận xã hội này. Phương pháp để trả lời câu hỏi đọc hiểu này. Đấy, ok chưa? Nhá, đó, rồi sau đấy, sau đấy thì chúng mình sẽ cùng với nhau luyện đề. À các bạn thấy chưa ạ? Nhá, ok chưa? Ba cái mảng kiến thức này vừa có tổng ôn kiến thức và vừa có luyện viết luôn thì chúng mình sẽ học trong tổng cộng là 20 buổi học. Nhưng hãy nhớ giúp chị, đây là 20 buổi tối thiểu. Còn thực tế có thể sẽ nhiều hơn các bạn nhé. Có thể sẽ nhiều hơn, ví dụ này, theo như kế hoạch chúng ta ôn về tác phẩm A này trong vòng 2 buổi thế nhưng mà hai buổi đó các em vẫn còn những cái thắc mắc mà nếu như chỉ trả lời bằng tin nhắn thì chị chưa thể nào giải quyết được hết cho các bạn thì chúng ta có thêm buổi học bổ sung đúng không ok chưa ạ đấy rồi là gì chúng ta còn có những video nữa nhá còn có những cái video để mà chúng mình theo dõi thêm những cái video ngắn về tác giả tác phẩm cũng là một cách để các em ghi nhớ nhanh kiến thức trong giai đoạn cuối. Rồi, tất cả những cái kiến thức này thì đã có ở trong cuốn tài liệu khóa học. Nhớ chưa? Nên là bạn nào đăng ký ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cuốn tài liệu này đồng thời với quá trình học luôn. Và trong buổi ngày hôm nay ấy, thì chị sẽ nhặt ra, chọn ra một trong các buổi của 20 buổi này. Đấy, để cùng đồng hành với các bạn, để chúng mình cùng trải nghiệm nhé. Và ý tưởng của chị ấy, là sẽ sử dụng một buổi ở trong phần tác phẩm này. Đồng ý không? Một cái phần kiến thức mà ai cũng quan tâm, ta cũng không thể bỏ qua được rồi. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng học về một tác phẩm như cách học ở trong khóa chạy văn. Ok không nào? Thì bây giờ để mà bắt đầu buổi học ấy, các bạn chuẩn bị giúp chị một tờ giấy A4, ít nhất là một tờ giấy A4 nhá, hoặc là một tờ giấy có thể gập đôi vào và có thể ghi chép ở trên đó thì các bạn chuẩn bị giúp chị đi. Một phút nhá. Chuẩn bị giấy, bút. Giấy thì chính là một tờ giấy có thể gập đôi được vào và có thể ghi chép được trên đó. Đồng ý không? Đấy, nhá. Đồng ý chưa? Chuẩn bị đầy đủ ở đây để cùng học với chị này. Chúng ta học trong khóa chạy văn cũng sẽ học dưới hình thức phát trực tiếp như thế này. Bởi vì sao các em biết không? Bởi vì là học qua phát trực tiếp này ấy, thì các bạn vào được lúc nào chúng ta học luôn lúc đấy. Không cần là phải truy cập vào Zoom hay là Google Meet nữa mà các em có thể rảnh lúc nào, tức nghĩa là có thể là giờ học chưa thể nào đáp ứng được y hệt như lịch của cá nhân em. Em có thể vào muộn mất khoảng 10-15 phút thì vào được lúc nào em học luôn, mở điện thoại, mở máy tính lên chúng mình học luôn nhá. Ok chưa? Viết vào vở được không ạ? Ừ, cũng được nhưng mà em chia đôi quyển vở ra giúp chị nhưng mà thật ra ấy, thì cái cách học này dùng giấy sẽ tốt hơn những cái tờ giấy rời ra ấy, thì sẽ tốt hơn nhá bởi vì là xong mình còn dùng luôn cái kiến thức đấy để mình học và ghi nhớ kiến thức nữa cơ chứ không phải là chị để trình bày cho đẹp xong không đâu nhớ chưa ạ đấy nhá ừ rồi các bạn chuẩn bị xong chưa chuẩn bị cho tờ cho chị tờ giấy và bút để viết chưa nhá nào, thế bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu đi. Uhm, nói về các tác phẩm thì hôm nay chúng ta sẽ học thử đối với tác phẩm nói với con nhé. Đồng ý không ạ? Chúng ta sẽ học thử với tác phẩm nói với con nhé. Để xem xem là ở trong khóa học chạy văn thì một bài thơ, ví dụ cụ thể là bài thơ nói với con thì chúng ta sẽ học như thế nào? Uhm, đồng ý chưa Nhá, các bạn ơi, đây là khóa học cuối cùng cho các bạn 2K8 và chúng ta cần phải đóng học phí nhá. Nên là các bạn trải nghiệm ở trong buổi ngày hôm nay để chúng mình hiểu được cách học. Cụ thể các thông tin và cách đăng ký em có thể nhắn tin về cho chị hoặc là lát nữa học xong có băn khoăn gì các bạn có thể bình luận tiếp tục nha. Nhớ chưa? Còn quan trọng đây này, bây giờ là chúng ta tập trung vào đây giúp chị. Rồi, chị cũng có một tờ giấy ở đây nhá. Và chúng ta sẽ học về bài nói với con bằng tờ giấy này. Uhm. Nào, ở trong giai đoạn cuối này rồi thì có phải là nhu cầu và mục đích của các bạn khi học về các tác phẩm bây giờ là chúng ta phải dễ học, dễ nhớ, đúng không ạ? Nhá, và đem đi thi được luôn. Tức nghĩa là ta học đến đâu, cố gắng là ta nhớ đến đấy và ta cũng biết cách sử dụng để mà đi thi được luôn chứ bây giờ không còn cái thời gian để mà học một lượt rồi lại lượt lại lần nữa rồi lại luyện lại lượt nữa đúng không mà bây giờ là phải kiểu như học một phát ăn ngay ấy <laughs> đấy nhá thì uh, các em thử dùng cách này xem sao chị cũng sẽ sử dụng cách này cùng với cả các bạn học sinh ở trong khóa học chạy văn trước tiên này đối với kiến thức của một tác phẩm ta sẽ luôn có 3 phần chính một là khái quát về tác giả tác phẩm hai là phần phân tích chi tiết và 3 là phần tổng kết. Thì riêng đối với phần khái quát tác giả tác phẩm nhé, thì các tác phẩm ở trong khóa chạy văn chúng mình sẽ có phần khái quát được hướng dẫn qua một video trước buổi học luôn. Đồng ý không ạ? Đấy, để mà hai tiếng, hai tiếng hơn của một buổi chúng ta chỉ tập trung vào việc phân tích tác phẩm thôi. Các bạn hiểu ý chị không ạ? Đấy, rút kinh nghiệm từ các khóa học trước thì ở đây phần tìm hiểu về tác giả tác phẩm các em hoàn toàn có thể nhớ một cách nhanh chóng chị chuẩn bị cái video để xong rồi gửi tới các em các em xem cái video video đó chỉ khoảng độ từ 30 đến 45 phút cho khoảng 5 đến 6 tác phẩm thơ để khái quát về tác giả tác phẩm nhá cách để ghi nhớ kiến thức về tác giả tác phẩm đấy để mà trong buổi học thì chúng ta đã nắm được những kiến thức đấy rồi nên chúng mình sẽ ôn lại bằng cách nào? Bằng cách đọc những phần mở bài nhá, nhớ chưa? Bởi vì ở đây mở bài chính là phần mà chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức về tác giả tác phẩm đấy. Thì đối với nói với con à, đây, đến với bài thơ nói với con thì chúng mình sẽ mở phần tài liệu về bài nói với con ở trong cuốn tài liệu ra. Nào, để chúng ta nhớ lại và thấy được rằng là nhà thơ Y Phương tác giả của bài thơ nói với con là một nhà thơ dân tộc Tày và thơ của ông có những cái đặc sắc rất riêng. Ta vận dụng những kiến thức đó để viết được một phần mở bài như sau. Các bạn tập trung vào đây nhé. Như một bức tranh thổ cẩm đan dệt nhiều màu sắc, thơ của Y Phương vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa đem đến những triết lý sâu xa. Đó là những ấn tượng của bạn đọc về hồn thơ Y Phương Người con dân tộc Tày rất mực tài hoa và luôn chân thật trong từng con chữ. Tất cả những vẻ đẹp ấy ta đều có thể tìm thấy trong bài thơ Nói với con, một bài thơ tiêu biểu của Y Phương. Mượn lời người cha nói với con, bài thơ gửi gắm nhiều điều về tình cảm gia đình và tình yêu quê hương truyền thống dân tộc. Đây là gợi ý dẫn dắt nhé, chưa phải là một mở bài hoàn chỉnh, bởi vì để mà hoàn chỉnh được chúng ta còn phải xem đề bài hỏi cái gì. Nhớ chưa? Nên tuyệt đối trong khóa học này không có chuyện học vẹt mà không hiểu nhá. Các em hiểu rõ bản chất giúp chị. Những phần viết mẫu này là gợi ý về ý tưởng dẫn dắt. Ở đây em có thấy không? Còn có phần nêu vấn đề nữa. Nghĩa là đề bài có thể hỏi chúng ta là phân tích phần 1 hoặc là cảm nhận phần 2 hoặc là cảm nhận bất cứ một nội dung nào đấy trong bài thơ nói với con. Nên ta không thể nào chuẩn bị nguyên si một cái mở bài học thuộc lòng để rồi đem đi thi được. Mà ở đây cái mà chúng ta cần chuẩn bị là ý tưởng để mình dẫn dắt, đúng không? Thì phần mở bài này ta dẫn dắt từ ý tưởng gì? Từ kiến thức tác giả tác phẩm luôn đấy các bạn ạ. Nhưng mà không phải là những kiến thức quá là khó khăn hay là quá xa vời với chúng ta đâu. Mà đây hoàn toàn là đi tứ những cái nét đặc sắc trong thơ của Y Phương này. Đúng không ạ? Đó, thứ nhất, như một bức tranh thổ cẩm đan dệt nhiều màu sắc. Thơ của Y Phương có đặc điểm gì? Đậm đà bản sắc dân tộc và đem đến những triết lý sâu xa. Đấy, rồi gì nữa? Nhà thơ Y Phương là người con dân tộc Tày. Vừa tài hoa lại luôn chân thật trong từng con chữ sáng tác. Hai câu để nói về tác giả. Nhá. Rồi sau đấy, sau đấy là chúng ta nêu ra tác phẩm Tất cả những vẻ đẹp ấy ta đều có thể tìm thấy trong bài thơ Nói với con và nêu ra đôi nét về bài thơ này. Bài thơ có nội dung chính là việc tác giả mượn lời người cha nói với con để gửi gắm những điều về tình cảm gia đình, về tình yêu quê hương, về truyền thống dân tộc, về triết lý sống ở cuộc đời này. Đúng không? Đấy, thì các bạn thấy này nhá, những phần mở bài như thế này là chúng mình nhìn vào thôi cũng thấy nó đơn giản rồi chứ không quá là dài dòng đúng không không quá dài nên nó hoàn toàn khả thi để mà các em học và chúng mình áp dụng hơn nữa thì nó rất đơn giản đúng không chúng ta không cần phải nhớ thêm bất cứ nhận định hay là nhớ thêm bất cứ một cái đoạn thơ nào để liên hệ mở rộng ở đây mà ta cứ nhớ chắc cho chị kiến thức về tác giả tác phẩm đã là rất ổn rồi mà không phải vì thế mà mở bài của chúng ta không hay đúng không vẫn rất là ấn tượng Đấy, thì trước tiên nhá là chúng ta thông qua việc đọc về một phần mở bài này, chúng ta ôn lại về tác giả Y Phương, về bài thơ nói với con. Một bài thơ ra đời năm 1980, đúng không ạ? Năm 1980, khi mà đất nước ta 5 năm sau khi giành được độc lập thống nhất, còn đó là vô vàn những thử thách khó khăn chăn trở về cuộc sống, đặc biệt là chăn trở về vấn đề văn hóa trong cuộc sống của con người trước những biến động như vậy thì nhà thơ Y Phương đã à kết động những cái suy ngẫm đó trong những lời tâm sự chân thành với con. Điều đó được thể hiện trong bài thơ nói với con mà. Đấy, bài thơ thì gồm có hai phần chính. Thật ra mình chia ra thành hai phần cũng được mà ba phần cũng được. Về bản chất vẫn như nhau. Thì ở đây là chị chia ra thành hai phần nhé. Phần 1 là cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng và phần 2 là cha nói với con về những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình để từ đó mong con hãy kế thừa và phát huy xứng đáng những truyền thống ấy. Ừm, đồng ý chưa? Nhá, nào thế bây giờ ôn tập về tác giả tác phẩm xong rồi, bây giờ chúng mình sẽ đến với phần phân tích chi tiết. Đây, nội dung cụ thể của một buổi học của chúng ta sẽ là như thế này nhé. Bây giờ các bạn sẽ kể cái tờ giấy của mình làm đôi giúp chị hoặc là các em gập đôi tờ giấy đấy vào để chúng ta có hai cột, một cột bên trái, một cột bên phải nha. Nhớ chưa? Các bạn đã làm xong thao tác đấy chưa? và nhớ là ghi nhanh cùng với chị này Bởi vì là chị bắt đầu ghi cái là sẽ không phải là đợi các em nhìn chị ghi xong rồi xong rồi chép y hệt vào trong giấy đâu Mà ở đây chúng ta sẽ thật linh hoạt nhá Em viết bằng cái cách hiểu của mình nữa Chứ không phải là y hệt như chị Chúng ta không phải là đọc chép Mà chúng ta là vừa viết vừa nhớ Vừa viết vừa triển khai ý tưởng Đồng ý không? Thì ở đây chúng ta có phần 1 nhá Nào các em ghi tiêu đề ở bên này Ở cột bên trái giúp chị Phần 1 là cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng đúng không? Chúng ta ghi cái từ khóa giúp chị thôi. Cội nguồn sinh dưỡng. Nhá. Chúng ta cùng đọc lại phần 1 với chị nào các bạn ơi. Học thơ thì không thể nào không có thơ được. Học thơ không thể nào đi vào phân tích ngay được. Cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng. Chân phải bước đến cha, chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ. Một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Người đồng mình yêu lắm con ơi. Đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát. Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Đồng ý chưa ạ? Chúng ta có tổng cộng là những câu thơ đó ở trong phần 1. Và bây giờ ta tiến hành phân tích nhá. Ở đây hãy đặt mình trong tâm thế là ta đang ôn lại. Thế nên đừng để cho à, trí não của chúng ta, đừng để cho tư duy của chúng ta quá bị động. Ta đang ôn mà, không phải là lần đầu tiên ta đến với tác phẩm này. Trong khóa chạy văn cũng thế thôi, tổng ôn lại. Nên các bạn hãy luôn ở trong cái tâm thế mình cùng suy nghĩ, cùng triển khai với chị. Đừng chờ đợi nhá, nhớ chưa? Rồi, trước tiên, phân tích về phần này, chúng ta sẽ cần phải chia bố cục. Khi có nhiều câu thơ như thế, ta phải chia bố cục ra để phân tích được cặn kẽ. Vậy, ở đây ta chia ra thành 3 phần nhá. Phần thứ nhất là ta có bốn câu đầu, đúng không ạ? Nhá, ta có bốn câu đầu đi. Bốn câu đầu và nội dung của bốn câu đấy phân tích chi tiết như thế nào thì ta triển khai ở cột bên phải giúp chị. Đồng ý không ạ? Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Ta thấy nhà thơ sử dụng ở đây là hệ thống hình ảnh. Có chân phải này. Đúng không ạ? Chân trái này. Có một bước, có hai bước này. Đúng không? Đây là những hình ảnh gợi nhắc chúng ta hình dung về à về người con, đúng không ạ? Về một đứa trẻ. Để rồi ở đó còn có hình ảnh của ai nữa? Của ba và mẹ. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ. Hệ thống hình ảnh này là đã khắc họa lên một khung cảnh gia đình. Đúng không? Nơi đó có cha, có mẹ, có con và con thì đang bước đi từng bước chậm chững trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Ở bức tranh ấy không chỉ có hình ảnh mà còn có âm thanh nữa. Ý thứ hai ta triển khai. Đúng không ạ? Đó là gì? Là tiếng nói, là tiếng cười. Âm thanh này đem đến cho khung cảnh gia đình một không khí như thế nào ạ? Rất hân hoan, đúng không? rất là vui vẻ đầm ấm để rồi ta hình dung là à con đang bước từng bước đầu tiên con đang tập đi đấy một bước có tiếng nói của cha cổ vũ hai bước có tiếng cười của mẹ động viên rồi ở đây ta cũng không thể không phân tích về biện pháp tu từ có biện pháp gì ở đây các bạn nhỉ chân phải bước tới cha Chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Ở đây có biện pháp gì các bạn ơi? Nào, biện pháp tu từ gì được sử dụng ở đây nhỉ? Rất dễ để nhận biết. Nào, các bạn cùng suy nghĩ và triển khai nào. Còn biện pháp tu từ gì mà ta sẽ cần triển khai ở đây nữa? Ta sẽ cần phân tích được ở đây nữa. Biện pháp gì nhỉ các bạn nhỉ? Biện pháp gì đây? Đã nhớ ra chưa? Các bạn nhớ ra chưa ạ? biện pháp tu từ nào được sử dụng trong bốn câu đầu này? Các em đừng nhớ theo cách là Ô cô giáo đã bảo là có biện pháp gì ở đây nhở? Mà em hãy đọc kỹ câu thơ đó giúp chị đi. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ. Một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Ta thấy có những từ ngữ được lặp lại ở đây mà. Đúng không các bạn? Ta thấy có những từ ngữ được lặp lại ở đây mà cụ thể là từ nào được lặp lại? À, bước tới, đúng không ạ? Nhá, ta thấy có biện pháp điệp đấy, lặp lại từ ngữ từ bước tới được điệp lại ở trong câu đầu và câu thứ hai này. Rồi là cấu trúc của cái cặp câu cứ mỗi cặp câu thì có cái cấu trúc sóng đôi với nhau hai câu đầu có cấu trúc giống nhau hai câu sau có cấu trúc giống nhau đúng không nên ta thấy có biện pháp điệp nhá đúng không ạ kết hợp với đó là cấu trúc câu thơ rất nhịp nhàng điều đó có tác dụng gì à điều đó đã góp phần làm nổi bật lên điều đó đã đưa chúng ta như hòa nhập vào cái không gian gia đình này tuy không quá rộng lớn không quá tấp nập nhưng đủ hạnh phúc đúng không ạ nhá rất là tươi vui bởi vì là biện pháp điệp này rồi là cấu trúc câu thơ nhịp nhàng như vậy đúng chưa ạ nhá tựa như là nhịp bước chân chập chững của con vậy đấy tựa như là nhịp bước chân con đang chập chững bước đi trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Đấy, đấy là ba ý chính ta cần phân tích trong bốn câu đầu. Để rồi từ bốn câu từ bốn câu đầu này, từ ba ý chính này, chúng ta rút ra được nội dung ta nhận xét là gì nhỉ? Phần nhận xét ta lại viết ở trên bên bên cái cột bên trái này giúp chị nhá. Phần nhận xét các em viết bên cột bên trái này giúp chị nha. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Đấy. Rồi. Thì ta nhận xét được nội dung chính của bốn câu này, bốn câu đầu này là gì? đó là bằng việc sử dụng những hình ảnh rất gần gũi, chân thực này, kết hợp với những âm thanh rộn rã đem đến niềm vui tươi và đặc biệt là việc vận dụng biện pháp điệp cùng với xây dựng cấu trúc câu thơ nhịp nhàng. Tác giả đã đem đến cho bạn đọc hoặc là tác giả đã bắt đầu bài thơ của mình với một khung cảnh gia đình hạnh phúc, đúng không? Nhá, với một khung cảnh gia đình hạnh phúc. Đấy, các bạn ghi luôn đồng thời cùng với chị nha. Khung cảnh gia đình hạnh phúc. Đồng ý chưa ạ? Đấy, mà cụ thể nhá, cụ thể là hạnh phúc như thế nào? Là con đang chập chững bước đi trong vòng tay yêu thương của cha mẹ Nhớ chưa nào? Nhớ chưa ạ? Đấy, và từ cái nội dung như thế thì khi đặt vào cấu trúc của toàn bộ phần này, vậy ta đặt ra câu hỏi là cội nguồn đầu tiên, cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên của con mà cha muốn nhắn nhủ đó là cội nguồn gì đó là cội nguồn gì ạ đó là cội nguồn gia đình đúng không các em đây cội nguồn gia đình nhá nghĩa là trước tiên thì cha muốn con ghi nhớ rằng con được lớn lên trong cái nôi gia đình hạnh phúc gia đình chính là cái nôi đầu tiên để con được sinh ra con được trưởng thành là nôi đầu là cái nôi đầu tiên để chấp cánh cùng với con đúng không nên các bạn suy ra giúp chị đó chính là cội nguồn gia đình Đồng ý chưa? Đó chính là cội nguồn gia đình được thể hiện trong bốn câu đầu nha. Các em đã hiểu về bốn câu đầu này chưa? Ghi nhớ luôn cho chị về bốn câu đầu này nhá. Bốn câu đầu trong bài thơ nói với con với ba ý. Thứ nhất là các hình ảnh chân thực gần gũi, chân phải, chân trái một bước, hai bước để vẽ lên không gian gia đình. Thứ hai là những âm thanh hân hoan vui vẻ, tiếng nói, tiếng cười đầm ấm. Thứ ba là biện pháp điệp kết hợp với cấu trúc câu thơ nhịp nhàng hoặc bạn nào đưa ra ở đây nữa là về nhịp thơ cũng được. Đây nhá, nhịp thơ. Đó, nhịp 2 3. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ. Đấy. Đúng không ạ? Nhá, đó đã tất cả đó đã tạo nên một cái không khí, một khung cảnh gia đình hạnh phúc tựa như là Bằng những vần thơ của mình thì Y Phương đã vẽ nên một bức tranh gia đình nhưng mà nó không hề tĩnh tại mà lại rất là sinh động. Đúng không? Rất sinh động bởi ở đó có tiếng nói, tiếng cười, ở đó có hoạt động của con, tất cả đều diễn ra trong niềm hân hoan, vui tươi, hạnh phúc. Vậy là trước tiên con được sinh ra, được lớn lên trong cái nôi gia đình. Gia đình chính là cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên của con. Ok chưa? nhá. Đấy là ý đầu tiên về bốn câu đầu. Đấy, phân tích thơ chúng mình sẽ học như vậy ở trong khóa chạy văn nhá. Nhớ chưa? Ở đây chúng ta đang đến với buổi học thử của khóa học chạy văn và chị sử dụng buổi học về tác phẩm nói với con để cùng đồng hành với chúng mình như là một cách để các bạn ôn tập lại về tác phẩm này cũng là một cách để các em trải nghiệm về cách học ở trong khóa chạy văn. Không phải là chúng ta vào học rồi nghe đọc văn mẫu, cũng không phải là chúng ta vào học để rồi chúng ta không có bất cứ một sự vận động nào. Các em cũng sẽ cùng ghi chép với chị luôn. Đồng ý không? Để chúng mình kích thích cái sự tập trung và cũng là cái sự uh, quyết tâm ở trong giai đoạn cuối này. Dẫu sao thì ta viết được ra cũng là một cách để rèn luyện cả về cách trình bày chữ viết của chúng mình nữa, tốc độ viết nữa, đúng không? Đấy, và chúng mình hoàn toàn có thể viết theo cách hiểu của mình Ví dụ như khi chị nói về các hình ảnh này, có những từ ngữ hoặc có những cách diễn đạt em cảm thấy ấn tượng, em tự giác ghi lại luôn. Nhá, nhớ chưa? Còn chị ghi ở đây là một cái sơ đồ cơ bản nhất. Lát nữa ta dùng sơ đồ này để học như thế nào thì hãy theo dõi đến cuối nha. Nhớ chưa? Hãy theo dõi đến cuối. Đấy, thì đấy là bốn câu đầu. Thế nên là bạn nào mà mà vốn dĩ chúng ta học văn hay bị nản ấy hay bị kiểu như là buồn ngủ ấy hay bị kiểu như không tập trung được ấy à, cứ cầm sách lên cầm tài liệu lên đọc được hai dòng là thôi muốn gặp lại ngay rồi thì chúng ta hãy thử đến những cái cách mà chúng ta cùng vận động đi cùng viết đi viết ra đi đồng ý không ạ đấy nhá và đây đây cũng là cách học ở trong khóa chạy văn đấy ừ, rồi nên là bạn nào muốn lười mà học khóa chạy văn này thì không được đâu nha tập trung vào rồi tiếp tục bốn câu đầu xong rồi bây giờ chúng ta có 5 câu tiếp. Người đồng mình yêu lắm con ơi. Đúng không ạ? Đan lờ cải nan hoa, vách nhà ken câu hát, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Đó, chúng ta có 5 câu tiếp. Nào, chúng ta có 5 câu tiếp. Các bạn ghi tại đây giúp chị nhá Ở đây có 5 câu liền. Thế nên là nếu ta phân tích lần lượt từng câu một thì ta có thể thấy được có hai câu là cùng một nội dung đúng không ạ nhá đấy thế nên là ta có thể chia năm câu này ra thành ba ý giúp chị như sau ý thứ nhất là ta có câu đầu đồng ý chưa ạ nhá câu đầu tiên người đồng mình yêu lắm con ơi rồi sau đó ta có hai câu tiếp đan lờ cài nan hoa vách nhà ken câu hát. Và cuối cùng là chúng ta có hai câu tiếp, hai câu cuối của năm câu này này. Ok chưa? Nhá, nhưng trước tiên triển khai cùng với chị ba câu đầu này đã. Người đồng mình yêu lắm con ơi. Phân tích về câu này là em phải giải thích được cho chị người đồng mình nghĩa là sao? Nhớ chưa? Người đồng mình nghĩa là gì? À, người đồng mình nghĩa là người vùng mình, người miền mình, những người cùng sống trên một quê hương. Đó, người vùng mình. Người miền mình. Những người cùng sống trên một quê hương. Thế nên từ đây ta có thể hiểu trong cách nói của tác giả, một cách nói quá đỗi giản dị và thân thương chiều mến. Ta đã hiểu người đồng mình chính là những con người cùng quê hương. Đồng ý chưa? Nhá, hãy nhận xét về cách gọi này, rất là giản dị này. Gần gũi và thân thương. Kết hợp với đó lại là từ ngữ cảm thán, yêu lắm con ơi bộc lộ trực tiếp nhá đồng ý chưa người đồng mình yêu lắm con ơi bộc lộ trực tiếp sự yêu mến này niềm trân trọng của tác giả đối với người đồng mình và đồng thời là cho thấy người đồng mình có những nét đáng yêu đáng mến nha, nhớ chưa? Đấy, và đáng yêu đáng mến như thế nào? Cụ thể này, đan lờ, cài nan hoa, vách nhà, ken câu hát. Nào, với hai câu tiếp thì chúng ta sẽ có nội dung gì? Đây, với hai câu tiếp thì chúng ta sẽ có nội dung gì? Hai câu tiếp thì chúng ta sẽ thấy nhá. Trước tiên, đan lờ, cài nan hoa. Trong đó, đan lờ là cái quá trình tạo ra dụng cụ lao động Cái lờ là cái dụng cụ được đan bởi những nan tre vót tròn lại và dùng để đặt bắt cá. Đúng không? Đó chính là một công cụ lao động. Thế nhưng trong quá trình tạo ra công cụ lao động ấy, người đồng mình không chỉ là à tạo ra cái lờ bằng nan tre, nan nứa mà người đồng mình còn tạo ra nó bằng nan hoa. Hình ảnh nan hoa ẩn dụ cho điều gì ạ? ẩn dụ cho sự khéo léo này cho sự tinh tế này cho tình yêu lao động của người đồng mình bởi vì hoa ấy là biểu tượng cho những điều đẹp đẽ đúng không ạ là biểu tượng cho những điều tốt đẹp những điều tinh tế đẹp đẽ thế thì ở đây nhá ta hiểu ý nghĩa của cả câu này đó là người đồng mình ấy trong cuộc sống lao động họ không chỉ cần cù chăm chỉ mà họ còn đặt để ở đó là sự khéo léo là tình yêu đúng không ạ là sự tinh tế vô cùng đấy là trong lao động nhá trong lao động thì ta thấy người đồng mình đan lờ cài nan hoa thế còn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì có gì có vách nhà ken câu hát vách nhà nè vách nhà là nơi để sinh hoạt đúng không? Là nơi sinh hoạt hàng ngày của người đồng mình. Vốn dĩ nó được ken lên bởi những tấm gỗ. Vốn dĩ là nó được tạo nên bởi cái gì? À, bởi đất, bởi đá. Thế nhưng bây giờ, vách nhà lại là nơi ken lên bởi câu hát. Để hiểu được hình ảnh này, bạn đọc hãy trở về với cả đời sống sinh hoạt và truyền thống văn hóa của người đồng mình, của đồng bào miền núi để thấy được rằng câu hát chính là phương tiện để họ tỏ bày tâm hồn của mình, tỏ bày tình cảm của mình. Thế nên câu hát là nơi chất chứa vẻ đẹp tâm hồn của người đồng minh đấy. Nha, câu hát là hình ảnh biểu tượng cho vẻ đẹp tâm hồn phong phú của người đồng mình. Đấy, thế là trong lao động thì người đồng mình chăm chỉ cần cù khéo léo tinh tế. Thế còn trong sinh hoạt thì người đồng mình cũng rất là lạc quan yêu đời với một cái truyền thống tâm hồn phong phú. Đúng không? Nhá, thế là hai câu tiếp theo ta đọc lại này. Đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát. Ồ, cấu trúc của hai câu thơ giống nhau. Đúng không ạ? Nhá, hai câu tiếp này có cấu trúc tương đồng với nhau. Điều đó tạo ra một sự nhịp nhàng và cũng gợi nhắc về một cái ý nghĩa toàn diện. Về vẻ đẹp của người đồng mình trong lao động và trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nhớ chưa ạ? Nhá! người đồng mình trong lao động và trong sinh hoạt hàng ngày thì dù trong khoảnh khắc nào họ cũng đều toát lên những cái vẻ đẹp dân dã thôi, mộc mạc thôi, nhưng đối với cha ấy, những vẻ đẹp ấy đáng yêu đáng mến vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì hai câu này được mở ra sau câu thơ Người đồng mình yêu lắm con ơi. Đấy, thì với những vẻ đẹp này nhá, là đồng thời con cũng đang được lớn lên trong một cái nôi rộng lớn hơn, chính là quê hương. Mà quê hương ta có gì? Quê hương ta có những con người lao động, quê hương ta có người đồng mình đáng yêu, đáng mến. Và quê hương ta còn có gì nữa đây? Còn có rừng núi, còn có những con đường tình nghĩa nữa. Chúng ta có hai câu tiếp. rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Phân tích hai câu này có biện pháp tu từ gì hả các bạn? Phân tích hai câu này có biện pháp tu từ gì đây? Nào các em ơi! Tập trung tập trung vào đây nè Trả lời cho chị biết hai câu thơ này có những biện pháp tu từ gì? Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Nào thỉnh thoảng bình luận đi để mình cũng đỡ bị kiểu như là chìm đắm vào <laughs> trong kiến thức xong rồi là mình cũng mất đi cái sự chủ động luôn các bạn ơi hai câu này có biện pháp gì nhở Dừng cho hoa con đường cho những tấm lòng biện pháp gì đây nhân hóa nhân hóa nhân hóa rồi rất nhiều nhân hóa nhưng còn gì nữa nhở các bạn nhở còn gì nữa Dừng cho hoa con đường cho những tấm lòng. Ngoài nhân hóa ra còn gì nữa không các bạn? Còn gì nữa không nhỉ? Đâu rồi, đâu rồi, các chiến thần đâu hết rồi? Chiến thần ôn thi đâu hết rồi? À, từ cho được lặp lại thì đấy chúng ta gọi là biện pháp điệp đúng không đúng rồi chính xác ta có biện pháp ở đây trước tiên nhá là ta phân tích cho chị về biện pháp nhân hóa kết hợp với biện pháp điệp này Đồng ý chưa? Điệp từ cho đấy. Đấy. Hai biện pháp này kết hợp với nhau có tác dụng là để nhấn mạnh, tô đậm về sự phóng khoáng, đúng không ạ? Nhá, về vẻ đẹp phóng khoáng của rừng núi, của con đường quê hương. Cụ thể như thế nào? Cụ thể này, rừng cho hoa là rừng núi quê hương giàu đẹp, Đúng không? Là rừng núi quê hương giàu đẹp. Cho ở đây là một sự ban tặng cho con người. Không chỉ là ban tặng những giá trị vật chất, không chỉ ban tặng môi trường sống, sản vật, mà còn ban tặng những giá trị tinh thần quý giá cho hoa mà. Hoa ở đây ta cũng tiếp tục hiểu với những nét nghĩa sâu xa nữa chứ không chỉ đơn giản là những bông hoa trong rừng mà hoa ở đây còn là những giá trị tốt đẹp thế nên rừng núi quê hương giàu đẹp đang ban tặng cho con người môi trường sống này gì nữa ạ à rồi là những giá trị tốt đẹp này tất cả những điều đó đều rất quý giá. Rồi gì nữa? Quê hương mình còn có những con đường và con đường ấy là con đường của tình nghĩa nhá, con đường quê hương giàu tình nghĩa. Bởi vì chúng ta hiểu này, con đường cho những tấm lòng. Theo cách lý giải của nhà thơ, bạn đọc như được gọi mở ra hiểu hơn về cuộc sống của những con người miền núi đấy. Những người miền núi, đồng bào miền núi, người đồng mình, họ sống với nhau thật bụng, họ đối xử với nhau thật lòng, gặp nhau trên đường đi, không kể là lạ quen mà họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Đúng không? Bởi vậy mà bước đi trên con đường của quê hương, con sẽ không bao giờ sợ lạc bước đi trên con đường của quê hương là con sẽ được giáo dục cả về tình người cả về sự sẻ chia cả về sự đoàn kết nữa hình ảnh con đường cho những tấm lòng hãy trở về với vẻ đẹp thuần khiết trong phẩm chất của đồng bào miền núi để mà chúng ta cảm nhận được ý nghĩa của nó nha nhớ chưa đấy như vậy thì hai câu thơ tiếp tiếp tục là cái sự song hành trong cấu trúc để rồi, tác giả đã khẳng định vẻ đẹp của rừng núi và con đường quê hương. Đúng không các em? Đấy, nhá. Thế là năm câu thơ tiếp theo này thì chúng ta thấy là tác giả có chỉ còn dừng lại ở cội nguồn gia đình nữa không? không phải nữa rồi giờ đây tác giả đã mở rộng những cái phạm vi về cội nguồn sinh dưỡng của con để nói với con rằng con không chỉ được sinh ra được lớn lên trong gia đình tràn ngập hạnh phúc và tình yêu thương con còn được lớn lên trong cội nguồn quê hương giàu đẹp đúng không con được lớn lên đây, trước tiên là chúng ta có một cái ý suy ra đánh giá về nội dung nhé. Về nội dung, về ý nghĩa của những câu thơ này. Đó là con được lớn lên. Giữa quê hương giàu đẹp và nghĩa tình, Để từ đó mà cha rất đỗi tự hào nói với con về cội nguồn sinh dưỡng thứ hai, đó là cội nguồn quê hương. Nhớ chưa ạ? Đấy, thế là năm câu tiếp theo nhá. Tác giả hay chính là người cha đấy đã tâm sự cùng với con với những lời thơ thật là giản dị, mộc mạc, chân tình để nói với con và giúp cho con cảm nhận được rằng ấy xung quanh con đây đang che chở cho cuộc sống của con đây là cả một quê hương giàu đẹp. Quê hương ấy có gì? Quê hương ấy có những con người rất là thân thương, đáng mến. Cha tự hào về họ lắm. Thế nên, cha trân trọng từng vẻ đẹp của họ trong lao động, trong sinh hoạt hàng ngày. Và đặc biệt, con cũng đừng quên rừng núi quê hương giàu đẹp như thế nào, con đường quê hương tình nghĩa ra sao. Tất cả đó đều là một cái nôi rộng lớn, một cái nôi bao quát để che chở cho con bên cạnh cái nôi gia đình. Đồng ý chưa? nhá. Và đến đây, nếu như em muốn bình luận sâu hơn thì em hãy đặt ra mối liên hệ giữa cội nguồn gia đình và cội nguồn quê hương. Từ gia đình, cha nói với con về quê hương. Nếu như nói về gia đình, cha gợi mở một cái khoảnh khắc thân thương nhất, đẹp đẽ nhất, chân thực nhất thì khi nói về quê hương cha cũng dùng chính cái tư duy giàu hình ảnh của con người đồng mình để cha nói với con đúng không ạ để tạo ra một cái sự chuyển đổi rất tự nhiên trong nhịp thơ, trong mạch thơ. Bởi cha đang tâm tình cùng với con mà, nên một cách tự nhiên nhất những ý nghĩa này sẽ truyền tải tới con. Ừ, đồng ý không ạ? Đó, nha, nên em có thể bình luận sâu hơn ở góc độ đó để từ đấy ta cảm nhận được về tình cảm, cảm xúc của tác giả. Nếu như đây là những nội dung của câu thơ, của dẫn chứng thì từ đó ta bình luận về cảm xúc của tác giả. Thế thì em thấy tác giả đặt để những cảm xúc gì ở đây? Qua năm câu này Theo em thì cảm xúc của tác giả ở đây là cảm xúc gì? Ừ Theo em thì tác giả có cảm xúc gì trong năm câu này nhỉ? Các bạn hãy thử gọi tên cái suy nghĩ của mình đi Chị biết là các bạn có những cảm nhận riêng đấy nhưng bây giờ mình không chờ đợi hay cũng không tìm kiếm ở đâu xa nữa mình tự tìm trong vốn từ của mình đi mình diễn đạt xem là ở đây thì em thấy là nhà thơ y phương đang đặt để những cảm xúc gì nhà thơ có cảm xúc gì để mà nói với con những điều này đây thơ là tiếng lòng mà thế nên chắc chắn trong trang thơ sẽ chất chứa cảm xúc một điều rất hay để ta có thể bình luận và có thêm ý tưởng viết cho các vần thơ này đó là chúng ta hãy khai thác về cảm xúc của tác giả là ta đi vào bản chất của thơ đấy, đúng không? Thì theo em ở đây tác giả đang đặt để những cảm xúc gì? Rồi rồi, chị biết các bạn đang thả tim rồi, nhưng mà thả tim xong thì bình luận cho chị biết nữa đi. Ừ, bình luận cho chị biết nữa đi. Tự hào về quê hương này, tự hào, tự hào. Ôi, các bạn nói chuẩn luôn này. Chuẩn luôn, chuẩn luôn, chính xác. Nếu như không phải là một niềm tự hào nếu như không phải là một niềm trân trọng vô bờ thì người cha đã không thể truyền tải những giá trị tưởng chừng như rất mơ hồ, tưởng chừng như rất trừu tượng này thông qua những hình ảnh giản dị và gần gũi đến thế. Đúng không? Chỉ là những gì thân thương nhất thôi, nhưng nhà thơ đã nói về nó, khắc họa về nó bằng tất cả niềm tự hào của mình. Nhớ nhá nhớ chưa? Đấy, niềm tự hào của mình. Thế còn khi nói về gia đình thì cha nói bằng một cái giọng điệu rất là thân tình và gần gũi bởi vì đó là nơi mà cha đặt để tình yêu thương con. Yêu thương chiều mến. Còn bước sang phần nói về quê hương thì lại là cảm xúc tự hào vô cùng đây. Ok chưa ạ? Đấy, đấy là về năm câu tiếp nhá. Và cuối cùng nào các bạn ơi, các em ơi, với 9 câu đầu như thế này, các bạn đã nắm được chưa ạ? <laughs> có bị nhanh quá không? Chúng mình học có bị nhanh quá không? <laughs> Bởi vì là ở đây ấy, là chúng ta sẽ vừa nghe vừa viết cùng với chị Thế nên là nếu như mới đầu có thể các em chưa quen, chưa vào guồng đâu Nhưng ở đây chị thấy có cả các bạn trong lớp VIP này, trong lớp luyện đề này, trong lớp cấp tốc nữa này thì các bạn cũng đã dần quen với cả cách học này rồi, đúng không? Ừ. Trân trọng, biết ơn, tự hào Được em nhé Em dùng những từ khác như là trân trọng, biết ơn Hay là tự hào đều được nha Đều thể hiện cho cảm xúc của tác giả ở đây đấy Thì chị chọn ra một cái từ tiêu biểu nhất Để chúng ta dễ nhớ Đồng ý không ạ? Thiết lập sơ đồ thì ta cần phải ngắn gọn thôi Xúc tích thôi ừ. Các bạn thấy thế nào? Học như vậy thì các bạn đã nắm được nắm bắt được chưa? <laughs> có nhập tâm không đấy? Có bị sao nhãng không đấy? Hả, à, hơi nhanh một xíu à? Rồi, thế thì uh, thế thì nếu như mà vào trong khóa học nhá, thì bài thơ nói với con này sẽ là bài thơ mà chúng ta học sau khi học về đồng chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính, đoàn huyền đánh cá, bếp lửa, rồi là um, bài thơ mùa xuân nho nhỏ, sang thu, rồi uh, viếng lăng bác rồi mới đến nói với con đấy nghĩa là khi ở trong khóa học thì ta học hết các tác phẩm mà thì rồi chị sẽ cố gắng là trong một vài tác phẩm đầu tiên khoảng độ một vài buổi đầu tiên thì cái nhịp độ sẽ uh, tiết chế lại một chút xíu sẽ chậm rãi hơn một chút xíu để các bạn dần dần làm quen nhưng mà xong rồi các bạn lại dục chị nhanh hơn ấy mà chị ơi nhanh hơn nữa đi nhanh hơn nữa đi bởi vì là em đang cuốn theo rồi bởi vì là nếu như mà chậm đi là lại dễ buồn ngủ mất <laughs> nha nhớ chưa ừ đấy rồi nên là nếu hợp với cách học này nhá thì chị rất rất mong là có thể được gặp các bạn ở trong khóa học chạy văn khóa học mà chúng ta cùng chạy với nhau luôn Đấy, nên là cứ nhanh cho nó đúng với chất chạy đi nhá. <laughs> nhá. Nhưng mà chạy tiếp sức nên là đừng lo, không lo chúng mình bị kiệt sức đâu. Rồi, thế nào bây giờ quay trở lại, quay trở lại với nội dung của những câu thơ này thì phần 1 đã hết chưa? Chưa hết. Thế nào mà phần 1 này đã rất là hay trong cái cảm hứng về gia đình, về quê hương rồi, nhưng kết lại cho phần 1, tác giả lại có lời tâm tình đầy tha thiết. Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời nào ta có hai câu cuối nhá hai câu cuối ok chưa hai câu cuối này thì ta thấy được nội dung gì đây trước tiên chị muốn lý giải một chút về cái sự chuyển đổi mạch thơ này có không ít bạn ấy thì chúng ta chia ra phần 1 này sẽ bao gồm hai nội dung chính là cội nguồn gia đình và cội nguồn quê hương. Cội nguồn gia đình chúng ta có 4 câu đầu và hai câu cuối này này. Đấy. Nhá, có bạn nào được phân tích như thế không? Có bạn nào học cách phân tích là chúng ta sẽ phân tích 4 câu đầu sau đó phân tích hai câu cuối luôn, bởi vì cả hai phần này đều thể hiện về gia đình không? Có không ạ? Có không? Có không? Đấy. Chắc là có đấy. Nhá, chắc là có đấy, bởi vì cách phân tích như thế cũng rất là thông dụng đối với phần 1 của bài thơ nói với con mà. Đúng không? Ừ, thế thì thế nhưng mà tại sao ở đây thì chị lại chia ra thành 3 phần riêng biệt như thế? Thì ở đây thứ nhất là ấy, chị cũng muốn là bám sát theo bài thơ. Các em cũng chỉ cần nhớ thơ thôi, rồi sau đó chúng ta có thể tự chia bố cục, tự triển khai được. Đúng không? Nhá, không cần phải nhớ thêm quá nhiều nữa. Cái thứ hai là cũng có lý do cả chứ. Chị thì chị nghĩ rằng là nếu như nếu như những câu thơ này bốn câu đầu và hai câu sau cùng một nội dung như thế nhưng tác giả lại đặt để xen kẽ gia đình quê hương rồi lại quay trở về với gia đình có lẽ cũng sẽ có một lý do nào đấy bên cạnh cái nguồn cảm hứng rất tự nhiên khi sáng tác thơ đúng không ạ ta không thể phủ nhận sáng tác thơ thì uh, nhiều khi không không có sự chi phối bởi lý trí nhiều mà bởi chi phối bởi cảm xúc nên cảm hứng dạt dào đến đâu thì thi sĩ có thể viết ra đến đó nhưng ở đây ta tìm hiểu một chút về sự chuyển đổi mạch thơ giữa những câu thơ này nhé. Khi đang chia sẻ về gia đình, cha đã giúp cho con cảm nhận được, cha đã truyền tải được cho con về tình yêu thương chân thành của cha mẹ, về sự chiều mến của cha mẹ trên bước đường trưởng thành của con. Để rồi, từ đó, cha tự hào nói với con về quê hương mình, để con cũng cảm nhận được gia đình là cái nôi đầu tiên nhỏ bé thôi thì quê hương là một cái nôi rộng lớn hơn nơi chất chứa những giá trị tốt đẹp nhất để con được lớn lên và trưởng thành thế thì kết lại cho phần về quê hương này này ta còn nhớ đó chính là câu thơ con đường cho những tấm lòng và bạn có biết không con đường này cha và mẹ cũng bước đi trên con đường của quê hương để rồi bằng tấm lòng chân thành, bằng tình nghĩa của quê hương mình, của con người mình, của dân tộc mình, cha và mẹ đã đến với nhau, đúng không ạ? Cha và mẹ có đã có được một tình yêu hạnh phúc. Thế nên từ hình ảnh con đường, phải chăng cha đã nhớ lại, cha đã liên tưởng về tình yêu của cha và mẹ để rồi cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Đồng ý chưa? À, cái cách lý giải đó một phần dựa vào chia sẻ của nhà thơ Y Phương đối với bài thơ này các em ạ. Nhà thơ Y Phương đã từng có những chia sẻ về bài thơ trong những bài phỏng vấn thì cụ thể chị rất là ấn tượng khi mà tác giả chia sẻ về hình ảnh vách nhà ken câu hát này này để thấy được rằng là ồ tác giả đã trở về với cả truyền thống phong tục quê hương để biến nơi vách nhà này không chỉ là một bức vách cụ thể bằng đất bằng đá bằng những tấm gỗ nữa mà nó trở thành một chủ thể văn hóa của quê hương đấy và lời chia sẻ thứ hai chị cũng rất ấn tượng chính là lý do tại sao tác giả chuyển đổi từ quê hương lại quay trở về với ngày cưới với gia đình thì tác giả có nêu về ý nghĩa của con đường đấy con đường cho những tấm lòng cha và mẹ với những tấm lòng chân thật với tình nghĩa của con người quê hương bước đi trên con đường ấy con đường này là con đường đưa những người đồng mình đến với nhau thế nên sống với nhau thật bụng thật lòng thì bước đi trên con đường của quê hương sẽ cũng tìm về với những giá trị tình với những giá trị tình cảm chân thật nhất Đấy, nhá. Thế nên là từ con đường của quê hương mà cha mẹ có một tình yêu hạnh phúc và giờ đây thì cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới. Đấy, đấy là cách lý giải thứ nhất nhá. Và cách lý giải thứ hai này, đó là gì? Đó là trong cái niềm tự hào bất tận của cha khi nói về người đồng mình, về quê hương mình thì cha cũng mong con là hãy cảm nhận được điều đó. Cha hãy mong con ghi nhớ được điều đó ghi nhớ về cội nguồn sinh dưỡng của mình không chỉ là với những cái điều giá trị lớn lao này mà còn là ở những khoảnh khắc chân thành nhất còn là ở những khoảnh khắc giản dị nhất và một trong những khoảnh khắc giản dị nhất ấy chính là ngày cưới của cha và mẹ đồng ý không đó nói về sự ra đời và trưởng thành của con thì phải nói về ngày cưới ngày cưới mới thực sự là mốc son khởi đầu nào phân tích hai câu này ạ cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới. Ngày cưới ở đây có ý nghĩa gì? Đó vừa là thành quả của một tình yêu. Một tình yêu chân thành, một tình yêu hạnh phúc thì rồi sẽ đơm hoa kết trái để rồi có được ngày cưới. Và nó không chỉ nếu như thành quả này giống như là ồ sao chị lại viết là thành cưới nhở <laughs> nhá thành quả nếu như thành quả này là mang ý nghĩa của sự kết tinh đúng không ạ của cuối hành trình thì ngày cưới đồng thời nó cũng có ý nghĩa của một sự bắt đầu bắt đầu cho gì bắt đầu cho một gia đình nha đấy ngày cưới vừa là thành quả của tình yêu kết tinh của tình yêu nhưng cũng vừa là thời điểm bắt đầu của một gia đình. Bởi vậy, với những ý nghĩa trọng đại như thế thì cha mẹ sẽ mãi nhớ. Nhấn mạnh về cái sự khắc ghi không bao giờ quên, về cái khoảnh khắc hạnh phúc này. Nhớ nha, mãi nhớ khoảnh khắc hạnh phúc. Khẳng định một cách chắc chắn và chân thành để từ đó cũng phần nào truyền tải tới con đúng không nhá bản thân chị thì cảm thấy là bên cạnh bốn câu cuối thì hai câu thơ này hai câu thơ này ở trong bài thơ nói với con là những câu thơ chân thành nhất không biết là các bạn cảm thấy sao mỗi người chúng ta sẽ có những cảm nhận riêng nhưng với bản thân chị thì bên cạnh bốn câu cuối con ơi tuy thô sơ da thịt lên đường không bao giờ nhỏ bé được nghe con thì Đối với chị thì hai câu thơ này cũng là những câu thơ vô cùng chân thành và xúc động. Niềm xúc động đến từ những tình cảm chân thật nhất. Chỉ đơn giản là việc cha mẹ mãi khắc ghi về ngày cưới, nhưng qua đó ta cảm nhận được sự trân trọng của cha và mẹ đối với đối với cuộc sống này, đối với gia đình này và đặc biệt là đối với con. Bởi vì ngày cưới chính là ngày đầu tiên đẹp nhất Bởi vì sao ạ? Bởi vì sao đây? Bởi vì, bởi vì ngày cưới chính là ngày khởi đầu của một gia đình hạnh phúc. Để rồi, sau này là có con. Đúng không? Đấy, để mà có được sự xuất hiện của con mà cha mẹ trân trọng như bây giờ ấy thì điểm khởi đầu chính là ngày cưới. Uhm, như vậy chúng ta thấy được rằng là gì? À, trong bốn à trong hai câu cuối này thì tác giả đã khẳng định một cách chân thành, tâm sự một cách chiều mến nhất về việc cha mẹ mãi trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc đánh dấu sự bắt đầu của gia đình đúng không ạ khoảnh khắc chị viết tắt nhá đấy và con biết không, đó chính là khởi nguồn cho hạnh phúc gia đình, cũng là khởi nguồn cho sự ra đời của con đấy. Đúng không ạ? Nhá, khởi nguồn cho sự ra đời của con. thì cha chia sẻ ở đây cái sự khắc ghi này không phải là chỉ đơn giản đơn thuần cha, cha nhớ về như thế mà cũng là một lời nhắn nhủ tới con để con cảm nhận được là cha mẹ trân trọng biết nhường nào gia đình này và đặc biệt là cái nôi để nuôi dưỡng con đấy. Nên một lần nữa, hai câu này đã nhắc nhớ về cội nguồn gia đình của con. Nhớ chưa ạ? Đồng ý không? Đấy. Rồi, các bạn hình dung ra chưa? Đó, thế là chúng ta đã cùng với nhau ôn lại và phân tích về phần 1 trong bài thơ nói với con với tổng cộng là 11 câu thơ. Đúng không? 11 câu thơ. Nhìn này, ta chia ra thành 3 phần nhá. 4 câu đầu, 5 câu tiếp và 2 câu cuối. Mỗi phần đó đều có những nội dung chính ta đã đánh dấu bằng bút đỏ này. Có những ý triển khai phân tích ta đã viết ra như thế này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tờ giấy này. Các bạn có thể gập đôi và giúp chị hoặc là gập theo cái đường kẻ hai cột mà các bạn đã kẻ vừa nãy. Đây, ví dụ như ở đây chị có một đường kẻ này nhá, chị gập đôi vào. Để làm gì? Để mà bây giờ chúng mình nhìn này, nhìn vào phần 1 có nhiều kiến thức không các em? Có những kiến thức chính này thôi. Đấy, nhá, ok chưa? Thì học trong buổi học cùng với chị này là chúng ta xây dựng cái phần kiến thức phân tích dưới dạng sơ đồ. Và sau khi xây dựng sơ đồ xong này, chúng ta sẽ học cách diễn đạt từ sơ đồ này luôn. Ta diễn đạt như thế nào? Thì đây, hãy sử dụng ngay phần tài liệu chúng ta được tặng kèm nhá. Nào, tài liệu trong khóa học. Bây giờ là ta phải học đến đâu ta phải biết viết đến đấy rồi, chứ không còn thời gian để mà ta ngâm nghe nữa. Đúng không? Nào thế bây giờ đối với bốn câu đầu này nhá. Đối với việc phân tích các hình ảnh và âm thanh thì ta có thể viết như sau. Nào, bốn câu đầu đây nhá. Hình ảnh thì có hình ảnh chân phải, chân trái, hình ảnh của cha, mẹ và con. Âm thanh có tiếng nói, tiếng cười, tất cả khắc họa lên khung cảnh gia đình hân hoan vui vẻ đầm ấm thì ta có thể viết như sau. Bằng các hình ảnh cụ thể, bốn câu thơ đầu đã tạo được không khí gia đình đầm ấm, tràn đầy tiếng nói, tiếng cười, niềm hạnh phúc của cả cha, mẹ và con. Từng bước đi chập chững của con đều được cha mẹ mong chờ. Người cha muốn nhắc nhở đứa con nhớ và hướng tới tình cảm gia đình, cái nôi nuôi dưỡng con trưởng thành. Đấy, phân tích về hình ảnh nhá. Về âm thanh tiếng nói tiếng cười nha, nhớ chưa? Rồi tiếp tục này, ta còn có biện pháp điệp. Biện pháp, à, cách tác giả xây dựng cấu trúc câu thơ nhịp nhàng kết hợp với nhịp thơ thì ta sẽ diễn đạt cụ thể ra sao? Ừ, nào diễn đạt cụ thể như sau nha. Nhịp 2, 3 của bốn câu thơ cùng với những từ ngữ chân phải, chân trái, một bước, hai bước, tới cha, tới mẹ, tiếng nói, tiếng cười vừa diễn tả được bước đi chập chững của con vừa diễn tả được tình cảm nâng niu chở che của cha mẹ đó đấy là bốn câu đầu đấy chúng mình có thể diễn đạt như vậy đồng ý không thế là từ ý chính nha từ các từ khóa này ta học cách diễn đạt luôn học đến đâu biết viết luôn đến đấy giúp chị hoặc không này em có thể tự sử dụng lời văn của mình luôn trong sách này như là một sự tham khảo bạn nào mà chưa biết viết thì tham khảo ở đây bạn nào mà đã à khá là ổn về cái cách diễn đạt của mình rồi nhìn vào đây là em có thể viết được luôn này đúng không ạ nhá ví dụ bốn câu thơ đầu tiên mở đầu với hệ thống hình ảnh thật giản dị và gần gũi chân phải chân trái một bước hai bước cha và mẹ đó là những hình ảnh làm nên một gia đình đầm ấm hơn nữa những âm thanh xuất hiện là tiếng nói tiếng cười tạo ra sự hân hoan vui vẻ vô cùng ở đây là một bức tranh gia đình mà nơi đó con đang chập chững bước đi trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Một bước có tiếng nói của cha cổ vũ, hai bước có tiếng cười của mẹ động viên. Điều đó còn được làm toát lên nhờ việc tác giả sử dụng biện pháp điệp, cấu trúc câu thơ nhịp nhàng với nhịp thơ 2-3 tựa như từng nhịp bước chân của con. Thật chiều mến, cha đã vẽ nên khung cảnh gia đình hạnh phúc và sinh động thông qua những vần thơ đầu tiên này để gợi nhắc cho con về cội nguồn gia đình, cái nôi đầu tiên con được sinh ra, được lớn lên, được chở che và yêu thương. Hình dung ra chưa ạ? Đấy là bốn câu đầu nhá. Bây giờ chuyển ý nào. Sang đến năm câu tiếp thì ta phân tích như thế nào? Không chỉ có gia đình, con còn được lớn lên giữa quê hương giàu đẹp và tình nghĩa. Hai chấm trích thơ. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đan lờ cài nan hoa vách nhà ken câu hát rừng cho hoa con đường cho những tấm lòng người đồng mình chính là người vùng mình người miền mình những con người cùng quê hương đó là một cách gọi đầy giản dị mà quá đỗi thân thương của tác giả để rồi tác giả bộc lộ trực tiếp niềm yêu mến của mình yêu lắm con ơi đó là sự trân trọng và đồng thời mở ra những nét đẹp đáng yêu đáng mến của con người quê hương. Trước tiên là sự đáng yêu đáng mến trong lao động, đan lờ cài nan hoa. Người đồng mình tạo ra công cụ lao động không chỉ bằng à không chỉ bằng sự cần cù bền bỉ mà còn bằng sự khéo léo, tinh tế và tình yêu lao động nữa. Hình ảnh nan hoa được hiểu theo ý nghĩa ẩn dụ, sao mà sâu sắc đến thế? Đúng không? Tiếp tục với cách tư duy giàu hình ảnh của con người miền núi, nhà thơ còn khẳng định vách nhà ken câu hát. Vách nhà là nơi sinh hoạt thường ngày của người đồng mình, nhưng nơi ấy giờ đây không chỉ được tạo nên bởi đất, đá hay những tấm gỗ, mà còn là tạo nên bởi những câu hát là biểu tượng cho tâm hồn phong phú của con người quê hương. Như vậy, trong lao động hay trong sinh hoạt, người đồng mình đều toát lên những vẻ đẹp đáng yêu, đáng mến mà cha đã sử dụng cấu trúc câu thơ song hành để làm nổi bật điều đó. Đồng ý không? Rồi gì nữa? Quê hương mình đây còn có những cánh rừng, còn có những con đường tình nghĩa. Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Biện pháp nhân hóa kết hợp với điệp từ cho đã nhấn mạnh về sự phóng khoáng của rừng núi và con đường quê hương. Rừng núi thì giàu đẹp, ban tặng cho con người môi trường sống và những giá trị đáng quý. Còn con đường quê hương là nơi người đồng mình đến với nhau, đối xử với nhau thật bụng thật lòng. Thế nên, con đường ấy là nơi chất chứa tình nghĩa đoàn kết nhất. Bằng niềm tự hào của mình, cha đã nói với con về cội nguồn quê hương, nơi bao bọc cả gia đình của con, và con nên tự hào hoặc là con thật may mắn vì được lớn lên giữa một quê hương giàu đẹp như thế ok chưa đấy đấy là phân tích cơ bản nhá các em thấy không? Chỉ cần dựa vào ý chính này và hệ thống ý này quan trọng là đã theo một trình tự logic rồi để mà cứ đi theo như thế là em nhớ được như thế này là em sẽ có cái để em viết vào trong bài luôn. Đồng ý không ạ? Nhá, bởi vì ở đây chúng ta thấy có dẫn chứng luôn luôn phải có dẫn chứng đi kèm với ý nghĩa quan trọng nhất của dẫn chứng đúng không đấy chứ bây giờ không phải là chúng ta viết ra cả một bài dài hay là bây giờ không phải là chúng ta viết ra cả một câu dài nữa như thế thì khó nắm bắt lắm giai đoạn cuối này mục tiêu đầu tiên là nhớ dẫn chứng nhớ kiến thức mục tiêu thứ hai là vận dụng kiến thức ấy khi viết bài và để vận dụng được thì chị nghĩ rằng là chúng ta sẽ khó để học thuộc lòng tất cả các tác phẩm tất cả các cái phần phân tích mẫu cho các tác phẩm mà thay vào đó thì ai, em hãy rèn luyện cái chất văn của mình luôn đi đúng không nha nhìn vào đây ấy, thì các bạn cũng thấy là có ý chính thì chúng mình phân tích quá đơn giản nha quá đơn giản luôn đấy rồi tiếp tục phân tích hai câu cuối thế là trong buổi học chúng ta cố gắng học đến đâu nhớ đến đấy luôn nhìn vào này Học đến đâu nhớ đến đấy luôn cho chị nhá. Học đến đâu ghi nhớ đến đấy luôn. Khi mà cùng với chị diễn đạt thì bản thân các em cũng có thể tự triển khai bằng giọng văn của mình nữa, bằng lời văn của mình nữa. Còn đây là cái căn cốt nhất này. Để rồi học xong buổi hôm đó nhá, em có thể gập đôi tờ giấy lại. Và khoảng độ 2 ngày sau thì em nhìn lại và em thử nêu ra các cái nội dung này xem là đã nhớ được chưa nhá nhớ được chưa nhưng mà mình không phải là mình nhìn vào cả một bảng đầy đủ mình nhìn vào các ý chính này cho chị em nhớ được là khi mà em biết được rằng phần 1 này sẽ có 3 ý chính và trong ý bốn câu đầu thì có những nội dung gì mình có thể tự nêu được để làm nổi bật được khung cảnh gia đình hạnh phúc Tương tự như vậy, 5 câu tiếp thì ta sẽ phân tích câu đầu ra sao? Phân tích hai câu tiếp như thế nào? Phân tích hai câu tiếp ra làm sao? Đấy, che đi cái phần ý chi tiết nhá, che đi bên đấy. Đó, để mình học theo cái này để mình nhớ cái quan trọng nhất này. Bởi vì đi thi ấy, nếu như mà em không nhớ được chi tiết thì đây sẽ là cái để cứu cánh cho em. Bởi vì như vậy mình vẫn đảm bảo đủ ý chính, vẫn sẽ được điểm nhá. Đấy, còn khi mà em đang ôn lại mà nếu như mà có ý nào em không thể nhớ ra được thì đến lúc đấy mình sẽ đánh dấu vào. Ví dụ ôn đến ý nghĩa của hai câu này. Em không thể nhớ được. Đồng ý chưa? Em nhìn vào đây, hai câu tiếp này mình phân tích thế nào nhỉ? Mình chưa thể phán đoán ra được, mình chưa nhớ được. Thì đến lúc đấy mình mới mở phần bên này ra xem này. Nhá. Và mình biết được rằng là à mình phải tập trung nhắc lại về kiến thức này đi. Nhắc lại về kiến thức này ngay để mình còn nhớ được ok không nào đồng ý không đấy và khi mà em ôn lại nhá là em hãy cố gắng diễn đạt hoàn chỉnh đi sử dụng các từ kết nối đi cho quen đúng không sử dụng những từ chuyển ý đi cho quen rồi câu cú hoàn chỉnh mình viết như thế nào mình có thể viết ra hoặc là đọc bằng miệng nói ra bằng miệng nói ra bằng miệng thì em nên ghi âm lại còn nếu mà em viết ra được thì càng tốt Đấy, nghĩa là hôm nay học nói với con nhá Thì mai là thứ bảy này, ngày kia là chủ nhật này Chủ nhật mình ôn lại một lần nữa Mình thử viết một cái phần phân tích chi tiết về phần 1 này đi Cội nguồn sinh dưỡng của con đi Nhớ chưa ạ? Đấy, nha Rồi mình xem xem là khi mà mình phân tích thì mình còn ý nào mình quên, mình không thể nhớ ra được Mình lại xem lại ở trong sơ đồ này để mình học lại cái ý đấy một lần nữa Có như vậy ấy thì các bạn sẽ nhớ lâu hơn và đặc biệt là chúng ta chủ động trong kiến thức của mình, không bị phụ thuộc vào văn mẫu. Rồi đặc biệt là nếu em muốn liên hệ mở rộng đúng không? Có ngay. Đây. Tương ứng với mỗi phần chúng ta có những dẫn chứng liên hệ mở rộng. Em không cần phải tìm ở đâu nữa cả. Đây đã cung cấp cho em những cái dẫn chứng liên hệ mở rộng rồi. Đúng không? Rất là nhanh, gọn, rất là tiện. Thì chỉ cần một quyển như thế này cùng với cả quá trình học ở trong khóa học chạy văn thì chị tin rằng là các bạn sẽ không thể nào không học. Trước tiên là em phải học đã. Cái thứ hai là chúng mình cũng sẽ bớt đi cái gánh nặng và áp lực khi học môn văn. Mỗi buổi học ta cứ à ta cứ cuốn theo như thế, cuốn theo cuốn theo cuốn theo. Đúng không? Nhá, thúc giục nhau. Khi mà có các bạn đồng hành rồi, em muốn lười cũng không được đâu. Nhìn các bạn đang cùng với nhau học như thế nhìn các bạn vào xem vào học phát trực tiếp như thế mà mình bây giờ mình lại đi ngủ à mình bây giờ mình lại bỏ cuộc à hả các đối thủ đang làm như thế cơ mà thế là mình thúc giục bản thân vào học thôi à, vừa học thì vừa viết với chị thế nên không buồn ngủ nhá nhớ chưa đồng ý không đấy thì đây chính là một cái ví dụ minh họa để các bạn trải nghiệm về cách học ở trong khóa học chạy văn các bạn hình dung ra chưa nào ừ các bạn ơi Hình dung ra không? Ok nhá. Đấy, khóa chạy văn thì chúng mình sẽ học như thế này. Đây là một phần của bài thơ nói với con thôi. Phần khác ta cũng học như thế. Các bài thơ khác ta cũng học như thế. Rồi với các tác phẩm truyện thì chúng ta cũng triển khai các dẫn chứng ra. Với mục đích nhá, nhắc lại này, khóa học chạy văn này ấy, thì mục đích của chúng mình đó là ôn đến đâu, nhớ đến đấy. Và làm thế nào để dùng đi thi được luôn chứ bây giờ không còn thời gian để các bạn uh, viết một cách qua loa rồi đi thi mình lại ôn lại sau mà chúng ta sẽ học đến đâu nhớ đến đấy bằng cách là học bằng sơ đồ này cùng viết ra với chị có sơ đồ của riêng các em tự học theo cách hiểu của em nữa luôn cái thứ hai là mình sẽ à dùng đi thi được luôn dùng những kiến thức này để đi thi nếu như mà đi thi có vào bài này mình dùng được luôn bằng cách nào bằng cách tập diễn đạt trong buổi học luôn có ý chính rồi mình diễn đạt ra sao như vừa rồi chị đã lấy ví dụ nhá ok chưa đấy và đặc biệt này đặc biệt mình cứ học liên tục liên tục bắt đầu từ ngày khai giảng xong rồi là cứ 3 buổi một tuần cứ liên tục liên tục như thế đến lúc thi không thể nào ngắt quãng và cũng không thể nào có một cái sự lơ là ở đây được các bạn ơi cho bản thân mình vào guồng đi thôi nhá vào guồng đi thôi mặc dù là cũng đã khá muộn màng rồi nhưng mà không sao vẫn còn cơ hội để mà trong khoảng một tháng rưỡi cuối cùng này thì chúng mình sẽ học liên tục liên tục và chị tin rằng là môn văn em đã như thế rồi ấy, thì các môn khác em cũng sẽ có thêm cái động lực cho mình thôi nha vấn đề ôn thi bên cạnh về kiến thức còn là động lực còn là tinh thần của chúng mình nữa thì tham gia một khóa học ấy sẽ giúp em xử lý được rất nhiều những vấn đề về tinh thần khi mà không chỉ bản thân mình đang học mình có những người đồng hành mình có những người bạn mình có các bạn mà hiểu được rõ nhất cái tâm trạng của mình lúc đấy để đưa ra lời khuyên hoặc chỉ đơn giản là chia sẻ xem là mình cũng thế nhưng mình làm theo cách này cách kia đồng ý không ạ hoặc chỉ đơn giản là ta có cái để ta nhìn vào những người giống như ta nhất chứ bây giờ chị bảo là ôi ngày xưa chị đi thi thế này thế kia ấy thì có thể các bạn không được thuyết phục lắm đâu bởi vì mỗi người mỗi khác hay là mỗi thời kỳ mỗi khác bản thân chị khác bản thân các em khác nhưng ở trong khóa học các bạn sẽ có có thể được gặp những bạn mà giống như mình nhất gần giống với mình nhất cùng mục tiêu cùng cái khó khăn rồi chúng ta sẽ cùng giải quyết những khó khăn đấy đồng ý không ạ đó rồi mình sẽ có rất là nhiều những cái công cụ khác để đồng hành như là tài liệu này rồi là gì tài liệu bổ sung nhé đây mới chỉ là tài liệu bản cứng thôi khóa học chạy văn của chúng ta có tài liệu bổ sung không giới hạn nữa Ví dụ như bộ tài liệu viết mẫu tất cả các tác phẩm, em đọc thêm để trau dồi về kiến thức của mình này. Rồi, à phần uh, ờ, tiết mẫu về nghị luận xã hội, bộ đề luyện đọc hiểu. Nói chung là bao giờ cũng vậy, khóa chạy văn là khóa cuối cùng mà, nên có bao nhiêu thì các chị gửi hết cho các bạn luôn. Năm nào cũng thế, nhá, năm nào cũng thế luôn. Đấy thì đã uh, đây đã là năm thứ ba, thứ tư của khóa học chạy văn được tổ chức rồi. Thì sẽ luôn là giữ một cái truyền thống như thế còn bao nhiêu, còn tất cả những gì thì sẽ gửi tới các bạn cũng giống như khóa luyện đề hay là khóa cấp tốc ấy là những khóa mà đồng hành với các em đến ngày thi luôn thì còn bao nhiêu còn những tài liệu nào còn phần kiến thức gì là sẽ gửi hết cho các bạn luôn đấy nên dừng lại ở tài liệu này nhá đồng ý không <laughs> ôi thực sự chị không biết làm sao luôn á Ôi chị không biết làm sao luôn á Tự dưng là bị nghẽn mạng luôn Các bạn ơi chúng mình có còn theo dõi không đấy Đó, thì chị đang muốn nói ở đây là những điều mà các em sẽ được trải nghiệm khi mà tham gia khóa học chạy văn. Bên cạnh cả về kiến thức, cả về cách học thì chúng ta còn có các người bạn nữa, đúng không ạ? Chúng mình có bạn bè này, chúng mình có những sự đồng hành từ những người mà giống với chúng ta nhất. Ừ, thế nên là những bạn nào mà đã có cái ý định ôn tập lại, tổng ôn lại rồi Đã tự học rồi nhưng chưa thấy được cái kết quả gì khả quan ấy Thì nên đăng ký tham gia khóa học này đi Cho mình một cơ hội để cuối cùng chúng ta bứt phá trong giai đoạn này nhá Đấy, đồng ý chưa ạ? Ok ông nào? Thì khóa học này chúng mình học trong vòng 20 buổi Từ giờ đến lúc mà các bạn thi khai giảng vào ngày 16 tháng 4 nghĩa là chủ nhật tuần này và mình sẽ học 3 buổi một tuần luôn. Các bạn có thể nhắn tin về cho chị nếu như còn gì băn khoăn hoặc là chúng ta cần xin phép ý kiến của phụ huynh. Tất nhiên là cần phải thông báo và xin phép từ ba mẹ rồi, nhớ chưa ạ? Nhá, trình bày với cả ba mẹ về mục tiêu của mình cũng như là về những nội dung của khóa học. Sau đó được sự đồng ý của ba mẹ thì em có thể là đăng ký tham gia hoặc em cũng có thể là để lại số điện thoại của ba mẹ nếu như cần tư vấn thêm nếu như cần các anh chị giải đáp thêm các thắc mắc để ba mẹ yên tâm nhá nhớ chưa nào ok không ạ đấy rồi thế nên là bản thân chị thì quả thực là chị cũng biết có những bạn ấy là có những cái sự ngại ngùng bởi vì là đã học cả một năm rồi đã học cả một năm rồi bây giờ bảo đăng ký một khóa học liệu rằng có hiệu quả không liệu rằng là có cần thiết không liệu rằng là có làm nên cơm cháo gì không đấy có những bạn như thế mà có những cái suy nghĩ như thế chắc chắn rồi không thể nào tránh khỏi thế nhưng mà các bạn ơi nếu như mà bây giờ chúng mình cứ ngại và đắn đo như thế thì rồi cuối cùng chúng ta có được gì đúng không nhá thì nếu như em còn ngại còn đắn đo thì thứ nhất là em hãy tự học đi đã tự bước vào cái guồng quay của mình đi đã xem là có ổn không Nhớ chưa? Nhá, mà không ổn cái là phải tìm cách khác ngay. Nhá, tìm cách khác ngay, không ổn cái cảm thấy tự học mình không có động lực. Cái thứ hai, cầm sách lên là buồn ngủ. Cái thứ ba, mông lung trong phương pháp học thì phải tìm cách khác thôi. Tìm cách nào để mà mình giải quyết được những cái khó khăn đấy. Chứ bây giờ mà cứ ngại hay là băn khoăn không, xong rồi ngồi yên đấy thì thôi chị cũng không biết phải làm thế nào. <laughs> Nên là để đưa ra lời khuyên chân thành nhất thì là như vậy. Nha. Nhớ chưa? Lời khuyên chân thành nhất của chị này, giai đoạn cuối này các bạn ôn tập không chỉ với môn văn mà với tất cả các môn, môn nào cũng thế thôi. Là mình xác định về mục tiêu đi. Xem xem là khoảng cách của chúng ta hiện tại so với mục tiêu là bao nhiêu. Có xa không? Xa thì cũng phải học, mà gần thì cũng phải học, đúng không? Đấy, thì xong rồi mình bắt đầu vào cái guồng quay học như thế. Mình bắt đầu vào cái quá trình thực hiện mục tiêu. Nhưng những bước đầu tiên xem có ổn không chứ bây giờ không còn thời gian để mình cứ cố chấp lao theo những cách không hiệu quả nữa mình thử bắt đầu tự mình bắt đầu tự mình sử dụng tự mình học đi đã nếu như không ổn thì phải chuyển cách khác ngay tìm người đồng hành này đồng ý chưa ạ thử những phương pháp học khác này đấy nhá còn tất nhiên là khi tham gia khóa học chúng ta đã có một lộ trình lên sẵn lộ trình đầy đủ nhất có tài liệu có rất nhiều các cái sự phụ trợ đi kèm và đặc biệt là cứ đến giờ học thì phải học Không học không được Các bạn khác cũng đang học Mình không học thì nghĩa là mình đang tự từ chối với cả cái mục tiêu vào 10 của mình rồi Đúng không? Đấy nhá Thì ờ, khóa học chạy văn ngày hôm nay Các bạn cùng với chị chúng ta trải nghiệm học thử trong một buổi học nho nhỏ như thế này Thời lượng của một buổi học trong khóa chạy văn sẽ dao động từ 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi, học từ 8 giờ 30 tối, 3 buổi một tuần thì các bạn cũng dựa theo đó để chúng mình cũng thấy được là cái sức nặng về mặt kiến thức cũng như là về tinh thần của chúng ta phải xác định ngay từ đầu nhá đồng ý không đấy thì uh, mọi thông tin về khóa chạy văn này đã có ở trong cái đường link mà chị đính kèm ở trong phần bình luận đấy các em có thể truy cập vào đó đọc thêm hoặc đơn giản nhất là cứ nhắn tin về cho chị đi khó khăn chỗ nào hoặc là chưa hiểu ở đâu thì chúng mình sẽ hỏi luôn cho dễ nhá đồng ý không nào đấy nên rất rất mong là qua trải nghiệm của các bạn trong ngày hôm nay, chúng mình cũng phần nào biết được về một cái cách học hiệu quả trong giai đoạn cuối. Để rồi cùng với nhau chúng ta sẽ đồng hành ở trong khóa chạy văn này nhé. Ừ, rất rất mong là sẽ được gặp lại các em ở trong khóa học này. Còn bây giờ thì buổi học của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ tạo nên thật là nhiều những buổi học như thế này nữa ở trong khóa học chạy văn nha. Rồi, đừng quên là khóa học chạy văn sẽ khai giảng vào ngày Chủ nhật tuần này. Thế nên là đang có những suất học cuối cùng dành cho các bạn. Nhanh tay nhắn tin về cho chị nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các em và hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học chạy văn nha. Bye bye!